Chủ tịch Phúc đã có chuyến thăm tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong chuyến đi này, ông đã dân hương, tưởng niệm nhiều lãnh đạo Cộng sản đã quá cố và thăm chúc Tết nhiều vị cựu lãnh đạo. Hình ảnh báo chí thông tin ông Chủ tịch nước thăm chúc Tết. Chuyện thăm và chúc Tết này của ông Chủ tịch nước dường như chưa có tiền lệ. Những lãnh đạo tiền nhiệm của ông thường chỉ đến thăm một số cơ quan và mời các vị cựu lãnh đạo đến gặp mặt, tặng quà Tết là xong. Bản thân Chủ tịch Phúc năm ngoái Tết 2022 cũng làm như thế, nhưng năm nay ông lại trịnh trọng đến từng nhà, người mất thì ông dân hương, kể lễ công lao trời biển, người sống thì ông thăm hỏi. Không chỉ mình ông, ông còn kéo theo cả một bộ sậu bao gồm bí thư và chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh đi cùng. Báo chí cũng rầm rầm rộ rộ chạy theo. Cụ thể, ông đã đến dân hương cho ông Hồ Chí Minh và ông Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Dân hương cho ông Nguyễn Văn Linh, ông Lê Đức Anh, ông Võ Chí Công, Ông Võ Văn Kiệt và ông Phan Văn Khải sau khi bày tỏ lòng hiếu kính với các vị tiền bối đã quá cố, ông lại lặn lội đi thăm ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Minh Triết tại nhà riêng. Hình ảnh ông Phúc dân hương cho ông Nguyễn Văn Linh, cố tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, dù thăm viếng khắp nơi, nhưng ông lại bỏ sót một người cũng đang ở ngay thành phố Hồ Chí Minh, đó là ông Trương Tấn Sang. Việc này đã bị nhiều người quan sát chính trị phát hiện và điều này dẫn đến những đồn đoán lung tung Đại khái là nội bộ đảng có vẻ không đoàn kết. Vụ án Việt Á vẫn còn nhiều tình tiết khiến đám dân đen cứ xăm soi, ví dụ như ai là người nắm giữ 80% cổ phần Việt Á, ví dụ như 800 tỷ đồng mà Phan Quốc Việt dùng để bôi trơn, ai là người hưởng nhiều nhất, ai mới thực sự là trùm cuối của Việt Á. Những vụ bắt bớ gần đây mà dân tình to nhỏ đồn đại xung quanh các mối quan hệ giữa những kẻ bị khởi tố và phu nhân của ông Phúc những vụ bắt bớ gần đây mà dân tình to nhỏ đồn đại xung quanh các mối quan hệ giữa những kẻ bị khởi tố và phu nhân của ông Phúc nhưng chưa rõ thực hư. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, một cựu chuyên viên của nhà xuất bản giáo dục bị cho là em họ của phu nhân Nguyệt Thu. Bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, một giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn được cho là cháu của bà Nguyệt Thu. Và ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, cũng được cho là cháu của bà Nguyệt Thu. Những người này đều đã bị bắt. Đặc biệt bà Thủy và bà Linh bị bắt vì tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền lợi để trục lợi. Kỳ lạ là một nhân viên của một nhà xuất bản và một giám đốc của một công ty tư nhân sao lại có thể lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi. Khúc mắt này sẽ trở nên rõ ràng nếu tin đồn là sự thật. Người ta rỉ tai nhau rằng người thân trong gia đình ông Phúc từ Quảng Nam đã kéo nhau ra Hà Nội nhận những chức vụ vô thưởng vô phạt để làm bình phong từ đó phát huy vai trò trong những thương vụ làm ăn của gia đình ông chủ tịch. Mà lạ là những người này đều là ngoại thích, nghĩa là bà con đằng vợ của ông chủ tịch chứ không thấy con cháu trong dòng họ ông, hay họ đang còn ẩn nấu kỹ chưa lộ mặt. Từ xưa, nhiều triều đại phong kiến đã mất ngôi chỉ vì sự lộng hành của ngoại thích. Nhà Lý mất ngôi vào tay nhà Trần có vai trò của Hoàng hậu Trần Thị Dung. Nhà Trần lại mất ngôi vào tay nhà Hồ Triều đại của Chúa Trịnh Chúa Nguyễn cũng từng trao đảo vì ngoại thích, e rằng Chủ tịch Phúc khó thoát khỏi vết xe đổ của người xưa. Do đó, nhiều người nghi ngờ rằng chuyến đi chúc Tết này của Chủ tịch Phúc không đơn giản là hiếu kính, mà thực chất là tìm phương cách để cứu vãn tình thế. Hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc đến thăm chúc Tết ông Nguyễn Tấn Dũng. Mấy hôm nay trên mạng đã râm ran về việc ông Chủ tịch nước đã nộp đơn từ chức từ ngày 13 tháng 1 có lẽ trước khi nộp đơn, ông chạy quanh một vòng tìm cách nào bảo toàn cho mình và gia đình sau khi về làm người tử tế chăng? Ông Nguyễn Tấn Dũng đã về vườn từ nhiều năm, nhưng hai con trai của ông vẫn đang tìm cách tiến sâu vào chính trường. Quan hệ bên trong chính giới của ông Ba Dũng vẫn còn rất mạnh, phải chăng vì vậy mà ông Phúc muốn bám vào người lãnh đạo cũ của mình? Ai cũng biết ông Ba Dũng và ông Tư Sang đối nghịch nhau như lửa với nước.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 Ủy ban này đã ra thông cáo đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng, 64 tuổi, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa liên tục 11 và 12. Ông từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hà Nam. Từ tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, Ông giữ chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Hình ảnh nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Trong thông cáo này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. báo Thành Trà.com.vn ngày 12 tháng 1 cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các nhân sự mà Thế Quyên tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Cạn. Nguyễn Văn Phong, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Bình Thuận. Men Foley, trưởng ban dân tộc tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã vi phạm nguyên tắc của đảng, quy định của pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm gây hậu quả rất nghiêm trọng khiến dư luận xã hội bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý đối với các nhân sự Ma Thế quyền, Nguyễn Văn Phong và Men Foley, căn cứ theo quy định của đảng. Hình ảnh bài báo trên trang thanh tra.com.vn. Thông cáo báo chí này cũng đề cập tới việc kỷ luật nhiều quan chức của Hà Nội như khiển trách Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, cảnh cáo ông Nguyễn Khắc Hiền, nguyên thành ủy viên, nguyên bí thư đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Kiểm điểm và xử lý trách nhiệm ông Chữ Xuân Dũng, thành ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố. Loại trừ khỏi đảng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, nguyên ủy viên ban cán sự đảng ủy, nguyên phó giám đốc công an Hà Nội. Những cá nhân và tổ chức này bị kỷ luật vì kết quả kiểm tra cho thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong mua sắm, quản lý, sử dụng sinh phẩm, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế và tiếp nhận công dân về nước. Tuy khiển trách, nhưng thông cáo này cũng vuốt đuôi một câu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đối với việc phòng chống dịch. Hình ảnh Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn khi còn trên cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ngoài Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng phê bình Ban Thường vụ tỉnh ủy Tây Ninh vì có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế về lãnh đạo chỉ đạo. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tây Ninh tiếp thu kiểm điểm sâu sắc để rút kinh nghiệm và khắc phục ngay các khuyết điểm hạn chế đã được nêu. Phong cách của người Cộng sản xưa nay vẫn thế, trong khen có chê, trong chê có khen, xử lý kỷ luật vẫn nêu bật thành tích, ra tòa tuyên án, vẫn ôm theo bằng khen để lấy công chuộc tội, lấy khen bù chê. Trong bối cảnh công cuộc đốt lò của ông Tổng đang mở rộng, thì kết luận này của Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ góp phần ném thêm vài thanh củi cho lò thêm nồng đậm lửa bốc càng to. Khả năng như thường lệ, theo sau Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ đến phiên